chào các bạn hôm nay cửa hàng anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đó là bánh xe lùa treo bộ phụ kiện kính lùa treo bộ phụ kính lùa treo dành chạy trên ờ, thanh ray phi 25 tròn phi 25 đây là sơ qua một bộ phận bộ phụ kiện kính lùa treo này chạy thanh ray phía trên chúng ta sẽ đi sơ qua tiên đó là bánh xe kế tiếp kế tiếp cũng là bánh xe tiếp chúng ta có là cục định vị phục định vị tiếp theo cũng là cục định vị đây là cục đỡ cục đỡ bánh xe Để tiếp ta sẽ tới cũng là cục định vị đây là cục ờ, định vị tấm kiến để khỏi bị tấm kiến khỏi bị rung lắc khi trong quá trình ờ, lùa theo đó là hai con hai con ốc đây là ốc vít và bộ dụng cụ lục giác để vặn mở bộ bánh xe lùa treo Phi 25 chúng ta đã lấy hết bộ phận ra giờ chúng ta sẽ đi qua từng đi qua từng ờ, món phụ kiện đầu tiên là bánh xe bánh xe phi 25 chạy trên đường ray đây là bánh xe bạn có thể nhìn sơ qua trước mặt bên hông và mặt phía sau đây là bánh xe dùng để bánh xe lăn dùng chạy trên thanh ray phi 25 làm bằng chất liệu inox 304 dày đặc ở đây chúng ta có một con lục giác hai con lục giác ba con lục giác bốn con lục giác năm con lục giác hai lục giác này dùng để định vị kiến chúng ta sẽ qua phần đo kích thước khá là nặng đây là kích thước tổng thể dài 20 cm chiều rộng là 3 cm chiều dày là chiều dày là 0,7 cm đây là đường kính của bánh đường kính của bánh xe là 5,5 cm khá là nặng đây là độ dày của ốc đình vị kiến rất nặng và thanh này cũng giống y chang không khác gì kích thước số đo cũng bằng nhau rất trơn kế tiếp chúng ta sẽ qua ốc định vị ốc định vị ở đây có một con ờ, lục giác và đây cũng có một con lục giác nữa và những phụ kiện này đều có bán lẻ đều có bán lẻ từng bộ phận từng bộ phận một ốc này có thể nới ra nếu bạn bị mất hay bị thiếu hoặc thời gian bạn muốn thay bạn có thể mua lẻ từng bộ phận một chặt thiết kế ở đây có hai nấm cao su dùng để giảm chấn ở đây có hai con vít uh, lục giác để mình siết định vị vừa với ống tròn được làm bằng inox 304 đặc nguyên khối này cũng giống y chang bằng với kích thước số đo bốn cục này là giống y chang nhau ta đến cục định vị không cho tấm kiến rung lắc chúng ta sẽ nhìn sơ qua cũng bằng inox 304 nguyên khối đặt những bộ phận này đều có bán lẻ ta sẽ đo sơ qua kích thước chiều dài của cục chặn là 5 cm bề rộng là 3,1 cm chiều rộng chiều rộng tối đa của kính là 14 cm độ cao cao là 22 cm thiết kế bằng inox đặc 304 ở bên trong có một lớp cao su để cho kiến chạy qua được khỏi bị rung lắc êm hơn khi hoạt động ta sẽ đếm hai con hai con ốc đường kính mặt trong và đường kính mặt ngoài độ dày đây là ốc vít lục giác tắc kê để biết để biết thông tin cụ thể hơn bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ để xem sản phẩm được cụ thể hơn và còn nhiều sản phẩm cụ thể khác những bộ phận này đều có bán lẻ và bạn muốn muốn biết thêm thông tin bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm bạn có thể để lại comment phía dưới hoặc liên hệ số số địa chỉ ở phía dưới ở địa chỉ ở đây bạn có thể xuống phía dưới phần mô tả có địa chỉ bản đồ Nếu bạn thích video hãy like và chia sẻ cho bạn bè được biết và đăng ký kênh để nhận được nhiều để nhận được nhiều video khác giới thiệu nhiều sản phẩm về nhôm kiến khóa cửa hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.